tiền đây một thùng chẳng biết mang đi đâu mà tiêu thì đi rong roi lúc về nhà đi về mờ về đẹp trai tài cao em ơi em đi đâu em ấy ngại lắm sợ lắm thôi tốt nhất là về nhà anh nhà cao mưa lớn sao hai ta nhau đu nữa? thuyền đấy được đấy em lên sai chúng mình cùng đi tiền nhiều biết tiêu gì tiền thì nhiều chẳng biết tiêu gì tiền tiền thì nhiều chẳng để làm gì tiền nhiều biết tiêu gì tiền thì nhiều chẳng biết tiêu gì tiền nhiều để làm gì tiền thì nhiều chẳng để làm gì tiền nhiều biết tiêu gì tiền thì nhiều chẳng biết tiêu gì tiền nhiều để làm gì tiền thì nhiều chẳng để con đại gia tiền tiêu chi ăn tiêu thả ga đêm lên sàn ba sáng về nhà làm vài ngụm trà tiền đầy một thùng chẳng biết mang đi đâu mà tiêu khi đi rôn roi lúc về nhà đi về mờ về đẹp trai tài cao em ơi em đi đâu em ơi ngại lắm sợ lắm thôi tốt nhất là về nhà anh tiền nhiều biết tiêu gì tiền thì nhiều chẳng biết tiêu gì tiền nhiều để làm gì tiền thì nhiều chẳng để làm gì tiền nhiều biết tiêu gì tiền thì nhiều chẳng biết tiêu gì tiền nhiều để làm gì tiền thì nhiều chẳng để làm gì tiền nhiều biết tiêu gì tiền thì nhiều chẳng biết tiêu gì tiền nhiều để làm gì tiền thì nhiều chẳng